hai ống điếu nhìn còn rất là đẹp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem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 nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc đây ngọn lửa cháy xanh đẹp tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây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 những loại rô pin này là sử dụng rất là tốn kém để tiết kiệm chúng ta cũng nên tránh ra không nên sử dụng uh, những loại pin này khi mà các bạn đang nấu nướng các bạn thấy ngọn lửa nó nhỏ lại như thế này không có tăng chỉnh lớn nhỏ được nữa cái đó là do que cảm biến đáy nồi nó đã cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại và giữ im ở vị trí đó giúp ờ, chúng ta tiết kiệm ga đây là cái tính năng rất là hay của bếp ga nồi điện Nhật bếp của tôi đã khóa ra và kèm theo một tiếng bếp khi qua cảm biến nó, nó đáy nồi nó đang nóng lên tôi thử cho các bạn xem bên đây là nhiệt độ nãy giờ tôi để nguội là khoảng 270 độ bên đây cũng vậy ở vị trí khác nhau thì uh, nhiệt độ của nó sẽ khác nhau và thời gian khóa ga của nó có thể cũng sẽ khác nhau tôi sẽ lấy hai miếng sắt xuống để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn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 Pin khi giao cho các bạn chúng ta làm dấu sẵn hai đầu rồi. Dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm này. Cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định thanh lò xo lại. Sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi. Hộp pin á, thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta một cái ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp đúng như vậy. Để một đầu của lò xo tiếp xúc miếng thép cho hộp pin đây. Các bạn lưu ý là chúng ta tránh lắp sai, lắp đảo cực nha nếu các bạn lắp sai thì bếp sẽ không hoạt động và nếu các bạn mà gắn đảo cực lâu ngày sẽ làm hỏng pin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 bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó có hai chức năng à, nó chỉ có hai chức năng ờ, an toàn là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa ngoài ra thì ở bếp bên phải của nó thì có chức năng rang đồ khô đây tại vì bếp nó có quay cảm biến thông minh này nè nó giới hạn nhiệt độ là 250 độ thì nó khóa ga vì thế khi mà sử dụng á các bạn ờ, muốn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao thì chúng ta bật bếp lên các bạn bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây đây đó nó sáng đèn lên thì quay cảm biến nó sẽ tự động tăng cái mức gia hạn của nó từ 250 lên hơn 300 độ C các bạn có thể dùng bếp này và rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao thoải mái không có sợ bếp nó kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp này nó sẽ không có chức năng hẹn giờ tắt bếp nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì các bạn có thể mua kèm cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80.000 một cái để sử dụng kèm với bếp nếu mà các bạn muốn sử dụng sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn lấy cái ờ, cục sạc á các bạn cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này và các bạn ờ, cắm vào ổ điện thôi các bạn hẹn tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ để mức một phút thôi để thử cho các bạn xem các bạn bật bếp lên bước cuối cùng thì các bạn lấy pin ra để cho bếp nó không còn điện nữa khi hết giờ cái thiết bị này sẽ ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng cái thiết bị hẹn giờ này để nấu hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian chính của nó được các bạn sử dụng